bên cạnh nhau sao chẳng nói nữa lời bên cạnh nhau như cứ xa vơi vời sợ cảm giác này sợ không gian này sợ phải im lặng rồi xa nhau mãi mãi bên cạnh nhau sao chẳng thấy vui sao chẳng thấy vui bên cạnh nhau sao nước mắt đầm đìa mỗi đêm và cứ thế tiếp diễn thì sẽ thế nào con tim dằn vặt như thế em thấy đủ chưa người đừng lặng im thế nữa mà hãy cứ nói ra một lời dù lời cay đắng nhưng anh vẫn muốn nghe tự hỏi anh ấy là ai mà để em phải quan tâm nhiều đánh đổi đi cả hạnh phúc ngàn ấy năm yêu nhau người đừng lặng im thế nữa mà hãy giết đi con tim này nếu em cảm thấy điều đó sẽ làm em vui hơn tự hỏi anh ấy là ai mà khiến em thao thức không ngủ được khiến em rời xa người đã từng hy sinh tất cả vì sao chẳng thấy vui bên cạnh nhau sao nước mắt đầm đìa mỗi đêm và cứ thế tiếp diễn thì sẽ thế nào còn tim dằn vặt như thế em thấy đủ chưa người đừng lặng im thế nữa mà hãy cứ nói ra một lời dù lời cay đắng nhưng anh vẫn muốn nghe tự hỏi anh ấy là ai mà để em phải quan tâm nhiều đánh đổi đi cả hạnh phúc ngàn ấy năm yêu nhau người đừng lặng yên thế nữa mà hãy giết đi con tim này nếu em cảm thấy điều đó sẽ làm em vui hơn đừng hỏi anh ấy là ai mà khiến em thao thức không ngủ được khiến em rời xa người đã từng hy sinh nữa mà hãy cứ nói ra một lời dù lời cay đắng nhưng anh vẫn muốn nghe tự hỏi anh ấy là ai mà để em phải quan tâm nhiều đánh đổi đi cả hạnh phúc ngàn ấy năm